Hello, hello, hello, xin chào anh chị và các bạn. À, khi nào thì chúng ta nên đứng ngoài trong giao dịch chứng khoán? Một số anh chị em có hỏi Dũng là khi mình bị nghiện giao dịch chứng khoán thì làm nào để đứng ngoài và chúng ta không giao dịch ạ? À? à, thực tế trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta biết rằng là ai đã từng nghiện chứng khoán ạ? À? Chúng ta bị nghiện đầu tư chứng khoán thì hãy comment đúng không? Nghiện đầu tư chứng khoán thì hãy comment số 1 ạ, à, hãy comment số 1 ạ. À Hello, xin chào anh chị em và các bạn có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Ở trong buổi trưa hôm nay thì Dũng sẽ chia sẻ với quý vị cách các bạn là cai nghiện trong đầu tư chứng khoán. Ồ, cái gì cai nghiện cũng rất là khó đúng không? Cái gì cai nghiện cũng là khó. Làm sao để một người mà chúng ta có suốt ngày đầu tư liên tục, suốt ngày đầu tư mà chúng ta không biết rằng là chúng ta bị nghiện mà muốn là dừng giao dịch bởi vì có những lúc thị trường nó giảm rất mạnh nên việc mà dừng giao dịch là một trong những phần rất quan trọng trong đầu tư chứng khoán Hello, xin chào anh chị em. Tại vì đây là những cái câu hỏi của thường xuyên thường gặp trong đầu tư nên những cái video mà Dũng chia sẻ thì có thể giúp chúng ta cách để nhìn nhận một cách là vậy nghiện nó đến từ đâu? À, nghiện nó đến từ đâu? Thế thì khi mà chúng ta nói về nghiện, tức là mọi cái cơn nghiện nó diễn ra nó nó nguyên nhân tại sao nó nghiện thì Dũng anh Dũng ờ, chia sẻ với anh chị em một số các nguyên lý để tạo ra cơn nghiện. Nghiện đầu tiên à, cứ nghi, nghiện game đúng là chúng ta thấy con người người ta có 6 nhu cầu anh chị nhá có 6 cái nhu cầu 6 nhu cầu nhá có 6 nhu cầu trong cuộc sống nhu cầu sống là một này thứ hai là nhu cầu kiếm tiền thứ ba là nhu cầu yêu thương nhu cầu kết nối số 4 là nhu cầu phát triển phát triển bản thân ạ thứ năm là nhu cầu được gì ạ được vinh danh à, được vinh danh thứ sáu là nhu cầu được cung hiến được cho đi tức là được giúp đỡ người khác thì sáu nhu cầu đấy nếu anh chị em là bị ba cái nhu cầu nó đáp ứng là chúng ta sẽ bị nghiện à, ba à, cái nhu cầu đáp ứng cho ta bị nghiện à, khi mà ba cái nhu cầu đáp ứng là sự bên chúng ta thấy là trong đầu tư chứng khoán thì nó sẽ đáp ứng nhu cầu thứ nhất là nhu cầu kiếm tiền có phải anh chị em thấy là mọi thứ chúng ta thấy kiếm tiền đúng không kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền là chúng ta thấy là nó dễ dẫn đến là cái việc mà kiếm tiền làm sao kiếm được thật nhanh thì đó là lý do vì sao chúng ta thấy là chúng ta nghiện kiếm tiền nhưng thực tế nó cũng không phải đâu bởi vì khi mà kiếm tiền có thể lớn lúc nào đó chúng ta có rất nhiều tiền thì chưa chắc nó phải là nghiện tiền nhưng thứ hai là nó phải đáp ứng nhu cầu thứ, thứ hai nữa là nhu cầu được gì ạ nhu cầu yêu thương à, bởi vì khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán chúng ta có cộng đồng đúng không chúng ta có cộng đồng chúng ta có sự kết nối chúng ta yêu thương có phải là chúng ta sẽ là à, có một cái gì đó mà cảm giác là rất là hưng phấn rất là thoải mái giống như là một ngày như tối qua thì dũng không chia sẻ về livestream với các quý các bạn thì dũng thấy là rất là nhớ bởi vì thực tế là khi mà được nghe những cái lời chia sẻ của anh chị em được thấy cái sự anh chị em phát triển đúng không phát triển kiếm được tiền thì Dũng rất là vui thực sự là rất vui đặc biệt là những anh chị em đã tham gia chương trình của Dũng mà lại kiếm được nhiều tiền nữa thì, thì càng vui hơn thế thì rõ ràng là cái việc kết nối có sự gắn kết nhau đấy là cái nhu cầu kết nối à, kết nối có thể là kết nối giữa bố mẹ và con cái kết nối giữa giữa người ngoài trong xã hội với nhau kết nối giữa người doanh nghiệp tóm lại là kết nối có thể chúng ta đơn giản đó là kết nối kể cả những cái uh, chia sẻ của Dũng trên ờ, cộng đồng ờ, online chẳng hạn với anh chị em đấy là cái kết nối thực sự anh chị em thấy rằng là đó là cái kết nối rất là tuyệt vời đúng không à, uh, tiếp theo cái nhu cầu số 3 anh chị em có thể đáp ứng được đó nhu cầu phát triển nếu anh chị em học về chứng khoán thì anh chị em thấy là thường là chúng ta phải đọc báo cáo tài chính chúng ta phải nghiên cứu kinh tế vĩ mô chúng ta cần phải phân tích tính toán kỹ thuật tất cả những cái cái yếu tố đó gọi là chúng ta chinh phục nó làm cho chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn chúng ta từ con người bình thường trở nên phi thường từ con người uh, bình thường trở nên là tuyệt vời hơn và cái việc mà chúng ta phát triển chúng ta gì ạ làm những điều mà chúng ta cảm giác là gì ạ cảm giác mà chúng ta thấy rằng mình tốt hơn ngày hôm qua và chính cái nhu cầu đó nó làm cho chúng ta gì ạ rất là hào hứng có thể có như anh chị em ngồi đây đọc rất nhiều sách về Martini của Guillaume về Liamore thậm chí là uh, rất nhiều cuốn sách như là ngày đòi nợ của um, um, cái gì nhỉ ngày đòi nợ cuốn sách ngày đòi nợ mình không nhớ tác giả lắm và cuốn sách là nhà đầu tư thông minh Peter Sơ rất nhiều cái nhưng còn như anh chị em sẽ thấy là không phải đọc gì cả nhưng thường thì chúng ta thấy là chúng ta mong muốn là tìm hiểu và có rất nhiều người thì cũng biết rằng là đi học rất nhiều các xem rất nhiều các video khác nhau ở ờ, các uh, video của rất nhiều anh chị em còn nghe rõ không coi rõ comment cho dũng cái ạ nếu nghe rõ thì hãy comment cho dũng một chút được không ạ hello comment số 1 nhá nếu anh chị em nghe rõ thì hãy comment số 1 số 1 ok rất tuyệt vời xin cảm ơn ạ thế thì chúng ta đang nói một cái số cái nhu cầu khác nữa xong dũng sẽ phân tích cho anh chị em làm rõ hơn tất cả những cái cái gì mà anh em mắc phải và từ những yếu tố đó thì chúng ta sẽ hiểu được tâm lý hiểu được hành vi của mọi cái vấn đề thế thì có một cái nhu cầu nữa mà anh chị em có thể thấy được đó là cái nhu cầu được dạ, cho đi anh chị em cho đi à, bình thường khi mà Dũng chia sẻ với anh chị em đặc biệt là các anh chị em học viên của Dũng thì Dũng luôn luôn có một cái là có có một cái câu đó là anh chị em hãy giúp đỡ người khác thành công bởi vì khi anh chị em giúp đỡ người khác thành công thì bản thân mình đầu tiên là mình giúp mình chia sẻ là tự nhiên mình nâng được cái vị thế của mình lên à, mình nâng được cái vị thế của mình lên và thứ hai nữa là khi mình giúp đỡ người khác thì bắt đầu mình phải trưởng thành hơn chẳng hạn là mình phải trưởng thành hơn mình phải làm tốt hơn bởi vì mình đang giúp đỡ người khác chính cái việc giúp đỡ người khác giúp cho người ta thì à, thành công thì tự nhiên mình kiếm được tiền đấy là cái cách thức đó là quy luật chúng ta gọi là quy luật nhân quả nhân nào quả đó gì ạ có nhân sớm muộn đắt cái quả không nhân thì không có quả và một cái hạt nhỏ thì gieo sớm muộn nó thành cây to à, cái hạt nhỏ nếu bạn gieo thì xuống muộn nó thành cây to nên mỗi một lần mà chúng ta chỉ à, một ngày chúng ta tăng trưởng hơn so với ngày hôm trước một à, phần trăm thì sau một năm chúng ta thấy là cái tăng trưởng chúng ta một phần trăm một ngày thôi ạ thì sau một năm chúng ta tăng trưởng 37 lần bởi vì đây là tốc độ tăng trưởng của lãi kép tốc độ tăng trưởng của lãi kép nhưng nếu các bạn tăng trưởng liên tục liên tục với tần suất cao thì có thể bình thường chúng ta nhìn ba bảy lần nhưng thực tế nó không phải đến ba bảy lần đâu mà nó lên đến hàng trăm lần theo các bạn tại sao nó lại lên hàng trăm lần mà không phải lên ba bảy lần à câu chuyện nó ở đó bởi vì khi mà tần số nó dao động đủ lớn thì thực sự nó không nó có một quy luật là tần số nó dao động đủ lớn khi mà chúng ta chuyển động với cái tốc độ ánh sáng thì tự nhiên thời gian nó bị co lại có ai biết cái nguyên lý của thuyết ông đối của anh Đanh không anh ta anh có một lý thuyết tương đối đó là tần số dao động nó lớn tốc độ tăng trưởng nó lớn thì dẫn đến là chúng ta trưởng thành nhanh hơn nên bình thường chúng ta phải mất 10.000 giờ để chúng ta mới trở thành một nhà đầu thành công nhưng thực tế anh chị em ạ làm tần suất nhanh hơn thì 10.000 giờ nó thể có thể kéo cho chúng ta chỉ còn 2.000 giờ thôi ạ đấy là cái công thức thành công tuyệt đỉnh mà chỉ một số các nhà đầu tư nhà thiên tài những người mà chúng ta có giỏi nhất như là gì ạ như là Bill Gates như là gì ạ uh, những uh, ờ, CEO của Apple đó Apple như là một số các uh, uh, bây giờ chúng ta thấy là nó mất chẳng đúng không nó mất là à, chúng ta gọi là một số cái cái cái công ty hàng đầu thế giới nó đều có những cái mà chúng ta thấy là vượt trội bởi vì người ta trong một thời điểm người ta làm với tần số đủ lớn đúng không um, ok Ok và chúng ta sẽ à, tiếp tục đến cái nhu cầu cho đi là nhu cầu cuối cùng thực ra còn một số nhu cầu khác nhưng không muốn nói anh chị em thì đó là nếu chúng ta đã có giải quyết được bốn nhu cầu đó thì chúng ta sẽ gì ạ à? sẽ bị nghiện và khi chúng ta nghiện thì gần như rất khó để cai anh chị em rất khó để cai thế thì bình thường anh chị em gọi là lướt sóng thì anh chị em sẽ thấy là nếu một ngày anh chị em không lướt sóng thì anh chị em cảm giác nhớ đúng không cảm giác nhớ và cảm giác như hình như mình một ai đó người ta hỏi mình mình không được vinh danh và thứ hai là mình không được kiếm tiền tại vì ngày nào lướt sóng thì mình sẽ kiếm được tiền và ba nhu cầu đấy nó làm cho mình gì ạ nó làm cho mình cảm giác bị cuốn vào thị trường làm cho mình bị cảm giác được là uh, nếu chúng ta không đầu tư nữa thì chúng ta không có tiền nếu chúng ta đầu tư nữa thì có thể nó chúng ta sẽ không có một cái gì ạ tại vì chúng ta kiếm được tiền cho lướt sóng thì thường những người lướt sóng đấy dũng không biết là bao nhiêu các bạn đã thấy cái điều đó thì thường là chúng ta sẽ mang cái gì cái cổ phiếu của chúng ta à, cổ phiếu chúng ta để chúng ta có thể public có thể chúng ta mình cứ nói một cách là khoe một chút đúng không anh chị em đúng không có phải như thế không nếu anh chị em có thế thì comment cái khi mà chúng ta có cổ phiếu để lướt xong ấy, thường là chúng ta thấy là lên diễn đàn chúng ta khoe một chút anh chúng ta nói là ờ, hôm nay tôi được bao nhiêu rồi hôm nay tôi kiếm được này này cổ phiếu này đấy là chúng ta gọi là nhu cầu kết nối thứ hai là chúng ta có được tiền nhu cầu kiếm tiền thứ ba là chúng ta thấy là cái tầm tốc độ chúng ta giỏi nên chúng ta gọi là nhu cầu được à, phát triển thế chúng ta đang nói được một số cái hết ta bị nghiện bị nghiện nhưng cái quan trọng là khi mà bạn gì bạn nhớ là này ở trong đầu tư lướt sóng thì các bạn biết rằng hàng ngày các bạn đề đầu tư t cộng thì thường các bạn bị nghiện rất là nặng nhưng nếu bạn nhìn một cái cổ phiếu bạn nhìn cổ phiếu bạn hiểu về cái bản chất cổ phiếu thì bạn biết là cái cổ phiếu là sử như một khối cổ phiếu DGC thì Dũng chia sẻ một số anh chị em rồi khi mà anh chị em mua ở cái vùng nền đàn ra dưới thì anh chị em nó sẽ chạy rất là chậm nhưng Dũng nói anh chị em là cái cổ phiếu này nó phải lên 100 phần trăm à, thế thì tại sao lại lên 100 phần trăm đấy câu hỏi tại sao lên 100 thì giải quyết phải là, là tại sao để biết nó lên 100 phần trăm và làm thế nào để biết nó lên 100 phần trăm và DGC là cổ phiếu gì mà lại lên 100 phần trăm ở cái điểm mua đó thì khi mà chúng ta nhận ra được cái điều đó thì anh chị em sẽ thấy là anh chị em sẽ không lướt sóng bởi vì một năm kỳ vọng chúng ta chỉ bao nhiêu kỳ vọng thì 20% vì chúng ta thấy để một cái mâu thuẫn rất là nhanh là khủng khiếp này một số anh chị em lướt sóng thì không biết là anh chị em kỳ vọng bao nhiêu à, kỳ vọng bao nhiêu phần trăm thế đâu một anh chị em là nếu chúng ta đầu tư sóng thì thường chúng ta kỳ vọng bao nhiêu phần trăm nếu mà có một cái kế hoạch là kỳ vọng bao nhiêu phần trăm giả sử anh kỳ vọng khoảng 30 phần trăm một năm thì nếu cho lướt sóng với tần suất như vậy thì đáng nhẽ chúng ta phải được bao nhiêu phải được hàng vài trăm phần trăm cái kỳ vọng trong dài hạn là khoảng độ 3 năm tháng đi chúng ta hay một năm đi chúng ta kỳ vọng là bao nhiêu phần trăm hay là 50 phần trăm đi thì nếu chúng ta giao dịch với tần suất mà mong muốn trong một ngày trong trong trong T4 hoặc là T10 thì rõ ràng là chúng ta thấy nó bị lệch lạc không anh chị em thấy lệch lạc không hello, hello. chúng bị lạc lệch lạc không à, chúng ta lệch lạc không có đây chúng ta nhìn cái này anh chị em mới, mới phát hiện ra cái sự lệch lạc mong muốn là 30 hoặc 50 phần trăm mà ngày nào cũng lướt sóng à thế thì cái mong muốn ngày nào cũng lướt sóng thì cái mong muốn mỗi ngày lướt sóng là kiếm khoảng năm phần trăm chúng ta cứ tính là T10 đi anh chị em được T10 được năm phần trăm nếu anh chị em tính lãi kép cứ khoảng 10 ngày anh chị em kỳ vọng là năm phần trăm thì sau một năm anh chị em nghĩ anh chị em lãi được bao nhiêu à anh chị em sau một năm lãi được bao nhiêu phần trăm kỳ vọng là 25% nhưng thực tế sau một năm nếu mà lãi được như vậy thì sau một năm chúng ta không phải là 100% đâu nó là nhiều trăm phần trăm nhưng thực tế cái, giữa con số kỳ vọng và con số mình chơi hai con số nó đã lệch lạc rất là lớn rồi nên đấy chúng ta gọi là mâu thuẫn nội tâm khi bên trong và bên ngoài nó mâu thuẫn thì gần như không những chúng ta không có lợi nhuận mà chúng ta bị âm ngược lại ai đã đồng ý với điều này thì comment cho dũng cái không nếu chúng ta đã thấy cái điều này thì comment cho dũng được số 1 đúng không ạ hello hello hello anh chị em comment ạ à. nếu chúng ta nhìn thấy bản thân chúng ta đã thấy cái điều này đây là chúng ta gọi là những cái sự lệch lạc bởi vì cái việc mà cái tần suất cao cái, cái tâm cái cái, cái cái cái cái gọi là cái tiềm thức chúng ta nó không có cái cách xử lý được bởi vì cái tiềm thức phải có một cái độ tĩnh để nó nhìn nhưng với cái tần suất nó cao thì cái tiềm thức chúng ta nó gì ạ nó không có cái độ tĩnh tại vì con người chúng ta có ba phần tâm thân trí tâm là gì ạ tâm và thân thì nó gì ạ à? nó liên kết với nhau liên kết với nhau cái phần trí là cái phần mà chúng ta gọi là trí tuệ mọi cái là cái phần mà chúng ta học hỏi nhưng cái tâm tâm mà nó dao động thì nếu chúng ta có trí tuệ trí tuệ rất là cao đúng không anh em có trí tuệ nói là chúng ta bảo tôi rất siêu về về chứng khoán tôi rất siêu về phương pháp cái gì tôi cũng biết nhưng cuối cùng là những ông đấy là gì ạ à? ông bị thua lỗ bởi vì ông nghĩ cái phần trí của ông có nhưng phần tâm của ông nó không có tâm nó loạn nó dao động quá nó loạn thế anh chị em thấy là dù là rất nhiều ai đã thấy là có rất nhiều người nói về chứng khoán rất là giỏi lý thuyết rất là giỏi mọi thứ giỏi nhưng đầu tư lại bị thua lỗ thì comment theo dòng số 2 đi ạ tức là họ nói rất là hoành tráng họ biết cái nọ biết cái kia nhưng thực ra họ bị thua lỗ à, bị thua lỗ nên ở đây chúng ta thấy là cái tiêu đề hôm nay đó là làm sao để cai nghiện thì bây giờ chúng anh anh chị em đã biết rằng là nếu anh chị em nhận ra là nếu giao dịch thì ạ giao dịch theo kiểu lướt sóng đúng không nó sẽ dẫn đến là gì ạ nó sẽ dẫn đến là giai đoạn đầu chúng ta đặc biệt là chu kỳ tăng nhé chu kỳ tăng thì nếu mà chu kỳ tăng thì anh chị em không lướt sóng và lướt sóng nó cũng kiếm được tiền đúng không không lướt sóng mà cũng lướt sóng cũng kiếm được thực ra những anh chị em mà không lướt sóng thì nó kiếm được nhiều hơn anh chị em lướt sóng nha khẳng định luôn là anh chị em không lướt sóng thì kiếm được nhiều hơn lướt sóng đặc biệt quan trọng nhất là chúng ta cần phải mua siêu cổ phiếu khi mà anh chị em đã nhận ra cái gì ạ nhận ra cái vấn đề của mình rồi phải biết được tại sao nó là như vậy rồi nha nhận ra vấn đề và và biết tại sao như vậy thì anh chị em sẽ giải quyết được vấn đề của mình không à, sẽ giải quyết được vấn đề của mình phần lớn là chúng ta không nhận biết được cái điều đó thế thì bây giờ quá trình mà lướt sóng hoặc là cái tình cai nghiện thì anh chị em nhớ này này 98 phần trăm à, 98 phần trăm khi mà thị trường trượt đạt đỉnh nhé khi mà thị trường trượt đạt đỉnh thì cổ phiếu sẽ gì ạ à, sẽ rơi rất mạnh đấy chỉ có khoảng một hai phần trăm ba phần trăm là cổ phiếu sẽ có thể chống lại thị trường rồi thế một con số là 98 phần trăm mà nó đi xuống khi thị trường chung đạt đỉnh thì nếu bình thường chúng ta nhận ra là thị trường đạt đỉnh chúng ta biết là phân tích thị trường đạt đỉnh thì chúng ta có bị nghiện giao dịch không à, chúng ta biết là thị trường đi xuống thị trường đi xuống là chắc chắn là chết thì chúng ta có nghiện giao dịch hay không à, anh chị em có thể comment không? nếu chúng biết là nếu chúng ta treo ở trên đỉnh ngọn cây mắc võng trên đỉnh ngọn cây mà thị trường đạt đỉnh thì anh chị em có bị nghiện giao dịch hay không à, có bị nghiện giao dịch hay không câu hỏi là ra như vậy có bị nghiện được không ạ chắc chắn là không bị nghiện rồi bởi vì chúng ta biết chúng ta giao ở đấy là chúng ta chết nhưng vì chúng ta không biết cái điều đó là chết nên cái vấn đề là giao dịch nó sẽ vẫn tiếp tục diễn ra bởi vì do là chúng ta không biết và chúng ta nghĩ là chúng ta vẫn kiếm được tiền nên đầu tiên muốn giảm nghiện là chúng ta phải nhận ra là chúng ta à, nhận cái vấn đề đó nó sẽ như thế nào đúng không bởi vì lúc trước thì chúng ta mua là thắng vì lúc đấy nó kiếm được tiền mấy anh chị em mới đầu đầu tư tham gia F0 thì mua theo chu kỳ đi lên thì kiếm kiếm kiếm kiếm sướng lắm và một số anh chị em hôm trước cũng phải nói lại một cái bạn bạn đầu tư có mấy tháng bạn đấy không bạn có bạn nó cứ nói bạn là là bạn à, thiên thiên tài bạn có đầu tiên 6 tháng mà bảo là thiên tài thì cái điều đó không bao giờ xảy ra sau đó thì bạn nó có nói bạn bảo là nếu mà có cà phê thì cho phép Dũng được gặp bạn đấy cho phép Dũng về bạn để bạn dạy cho bởi vì Dũng đi kiếm mấy cái đồng đồng gì ạ mấy đồng dạy học này thì thực sự nó nó không đáng bởi vì bạn chỉ cần bạn đào tạo thôi bạn dạy thôi bạn ấy bạn rất là siêu rồi bạn nói tất cả không ai bằng bạn nhưng thực tế bạn chỉ đầu tư khoảng nhiều đầu tư chỉ có bốn năm, năm tháng thôi thì nó lúc vào nó vào kênh xuống đi lên thì bạn ấy sẽ thấy là giỏi hơn cả Google Fed giỏi hơn cả các chuyên gia bậc thầy thế giới nhưng Dũng bảo là sau khoảng 3 năm nữa bạn gặp Dũng đấy thực ra một năm thì hơi sớm 3 năm nữa thực ra một năm đã ra vấn đề rồi chứ không phải để để lâu nữa một năm đã nhìn thấy rồi hay là chỉ ba sóng sau đã nhìn thấy rồi thì cô cô quan trọng là gì ạ chúng ta sẽ thấy rằng là rõ ràng là anh chị em cần phải gì ạ cần phải nhận ra nhận ra cái vấn đề của chúng ta thực ra cái vấn đề nó chẳng là vấn đề đâu cái vấn đề nó bài học còn vấn đề là là vấn đề thì lại nguy hiểm vấn đề nó là vấn đề thì rất nguy hiểm còn vấn đề nó là bài học thì nó lại tuyệt vời thì trong đầu tư nó rất đơn giản nữa chúng ta sẽ luôn có cái cái tích cực đó là chúng ta có lợi nhuận và tiêu cực đó là chúng ta mất tiền nhưng nếu chúng ta gọi tích cực và tiêu cực thì thực ra nó gì ạ rất nguy hiểm chúng ta gọi là dù là có lợi nhuận thì chúng ta cũng là bài học trải nghiệm dù nó không có lợi học thì à, lợi nhuận chúng ta cũng là trải nghiệm và cái lợi nhuận và không có lợi nhuận đấy thì nếu chúng ta học được những trải nghiệm như vậy thì chúng ta sẽ trở thành ờ, chúng ta tận dụng được tất cả những cái gì ạ tận dụng tất cả những bài học của mình thì chúng ta sẽ trưởng thành nhanh chúng ta sẽ phát triển được nhanh Đấy, ờ, chính vì vậy thì những cái đợt vừa rồi chúng bảo là thị trường nó gì ạ? chúng ta tập trung vào các cổ phiếu anh chị em tập trung tập trung vào các cổ phiếu và chỉ tập trung vào những nhóm cổ phiếu ạ men à, midcap đúng không midcap những cổ phiếu midcap là những cổ phiếu mà có thể tăng mạnh hơn bởi thị trường lúc này thì đúng là bullshit nó cũng rất là mạnh thực ra dòng tiền nó quá mạnh nên gì ạ nó bị nghẽn đúng không anh chị em hiểu không dòng tiền nó quá mạnh nó bị nghẽn à, thế có phải là tích cực không nếu mà tiêu cực nó là gì ạ tiêu cực nó là gì ấy là không giao dịch được còn buổi chiều không giao dịch được đúng không nếu anh chị em nhìn nó tích cực thì dòng tiền nó quá mạnh nó bị nghẽn anh chị em có hiểu điều đó không ạ hello nếu có có hiểu điều đó thì comment cái đúng không thế thì rõ ràng là mọi thứ chúng ta phải nhìn là tích cực và tiêu cực hay là hôm trước cũng nói là rõ ràng là lô một trăm hay lô một nghìn đó cũng gì ạ à? thực tế thì ờ, lên lô 1000 hay lên 100 nó chẳng ảnh hưởng gì cả bởi vì các báo chí nó viết chúng ta thôi thì vấn đề chúng ta đang đang lại nhìn được cái tiêu cực à, anh chị em luôn luôn tìm cái tiêu cực thì anh chị em này khổ nhất là anh chị em nào tiêu cực ạ thì khi anh chị em nhiều tiêu cực là chúng ta cầm bùn đó cầm bùn mà chúng ta đi ném vào người khác thì chúng ta đã bị bùn nó dính vào tay chúng ta nếu chúng ta tiêu cực ấy, thì đầu điều tiên là chúng ta trong cái đầu chúng ta nó bị tiêu cực rất là khủng khiếp và để tiêu cực ấy, thì chúng ta là cái nguyên lý của tiêu cực là chúng ta phải mất một tuần mới giải quyết được cái vấn đề về stress chúng ta nếu anh chị em bị tiêu cực trong một giờ một lần thôi hôm nay chúng ta bị tiêu cực cái gì đó thì chúng ta phải mất một tuần chúng ta giải stress được chúng ta ăn uống hoặc là chất dục có tốt đến mấy thì nó vẫn gì ạ à? nó vẫn bị ảnh hưởng bởi vì lúc đấy là nó làm cho tiết ra rất nhiều các neuron thần kinh rất nhiều chất mà độc hại nó vào trong cơ thể chúng ta và chúng ta thấy là rất mệt mỏi nếu chúng ta bị tiêu cực và cái tiêu cực đấy nó ảnh hưởng đến con đến cái đến rất nhiều gia đình chúng ta nên chính vì vậy thì trong những buổi chia sẻ như này thì anh chị em thấy là ngoài vấn đề chứng khoán thì dũng chia sẻ anh chị em rất nhiều cái mà anh chị em thấy là không ở đâu có được bởi vì anh chị em đến đây cái điều tiên tiêu chí của dũng đó là gì? ạ truyền cảm hứng nên tất cả những cái gì mà dũng muốn hướng dẫn anh chị em nó là giúp anh chị em có thể ngay tức khắc thấy được cái vấn đề của mình uh, nhận ra vấn đề của mình để làm trái cái thứ hai là anh chị em có thể thấy là có cái chiến lược kế hoạch để đầu tư chứng khoán thành công thế thì hôm nay chúng ta sẽ ờ, trước khi mình nói về gì ạ để để gì ạ để nói về cái cái cái một chút về thị trường thì rõ ràng là thị trường nó đang gì ạ nhiều cổ phiếu rằng penny mid cap đang tích lũy là khá tốt đúng không rất là tốt thì tốt thì bây giờ chúng ta tốt thế nào là tốt tốt là nó có cái những nền tích lũy đẹp đúng không tích lũy đẹp vậy thế nào là tích lũy đẹp à, câu hỏi thế nào tí tiếp thì chúng ta cần phải hiểu rõ khái niệm tích lũy à, tích lũy một số ông thì đi xuống nó cũng bảo tích lũy phân phối nó mà tích lũy thực ra những cái khái niệm tích lũy nó không đo lường anh em không đo lường được thì cái tích lũy đấy rất nguy hiểm nên chúng ta phải có khái niệm thế nào là tích lũy thế nào là phân phối đấy nên cái tích lũy là cái con dao hai lưỡi một số ông thì không dùng cổ phiếu không dùng cái khối lượng mà anh chị em lại nói là tích lũy được thì cũng chả hiểu là ông phân tích tích lũy kiểu gì nhá phân tích mà không có khối lượng không có khối lượng à, à, không khối lượng mà anh em bảo tích lũy thì chả biết tích lũy kiểu gì anh chị em ở bên tích lũy vàng mà không biết là khối lượng vàng thì anh chị em bao nhiêu tích lũy lúa không biết khối lượng anh em nhiều bao nhiêu tích lũy gì ạ tích lũy tiền của mà không biết là anh em tích lũy là bao nhiêu chỉ biết là ông này tích lũy thì gọi là tích lũy không anh em có khái, khái niệm chưa hiểu rõ chưa nên khi mà chúng ta nhìn một cái hệ thống đầu tư mà gọi đến tích lũy và không có khối lượng không nhìn thấy quy lượng cầu thì cứ những hệ thống nguyên tắc như đấy nó đều không gì cả. nó chỉ mang chính chất cảm xúc thôi nó chúng ta nhìn thấy ông nhà giàu chắc chắn là phải nghĩ là có tiền nhưng nhiều ông nhà giàu cái nhà là nhà rất to nhà xác là cái xác nhà rồi nhưng nhưng thực tế là không có tiền toàn tiền đi vay rồi nên nếu chúng ta không đo lường chỉ nhìn cái xác để đo lường hay nhìn cái giá để đo lường thì đấy là cái rất nguy hiểm thế thì ở chúng ta sẽ thấy rằng trong cái video hôm qua hôm kia gì đó chúng ta nói là cái cổ phiếu gì ạ MPC nó sẽ chạy bứt phá đấy tại sao lại bứt phá à, tại sao bứt phá ờ, đấy là cái cái lý do tại gian phá bởi vì cũng như thế nó tích lũy thế thôi thế thì bây giờ chúng ta thấy thị trường hiện tại thì rõ ràng có rất nhiều các cổ phiếu nhưng dũng đánh giá cao các cổ phiếu ngân hàng trong lần trước cũng nói rồi trong chu kỳ tới và sau khi chủ cổ phiếu ngân hàng nó đến thì chúng ta sẽ đến gì ạ đến cái cổ phiếu gì ạ cổ phiếu dòng dầu khí bởi vì dòng dầu khí thì dù là nó đang giá dầu khí đang 68 nó cũng sẽ điều chỉnh một chút thôi nhưng về xu hướng của giá dầu khí là tiếp tục tăng nhá. Dạ, xu hướng của cổ phiếu giữ người ta hay là một số bạn đây một số bạn nó hỏi là cổ phiếu là uh, ờ, KDC chiều có mua được anh ơi thực ra Dũng sẽ không trả lời bạn là có mua được hay không bởi vì thứ nhất là cũng chả biết là bạn đang có đọc học hệ thống nào nếu bạn học đầu đầu tư đầu tư giá trị thì cũng biết là muộn bạn mua với giá rẻ không nếu bạn học về đầu tư viết A thì bạn biết là cái cái gì ạ? cái vùng này nó là đang ở giai đoạn mới trong viết A nếu bạn học đầu tư về gì ạ đầu tư về xu nhà vô địch của Dũng thì bạn sẽ hiểu rằng là cái cổ phiếu này nó nằm trong gì ạ cái xu hướng nào đầu tiên là nằm xu hướng cái thứ hai là chất xúc tác nào để tăng tiếp tức là những cái yếu tố cơ bản nào để tạo tăng tiếp cái thứ ba nữa là cái mẫu hình nào để nó giúp cho cổ phiếu này tiếp tục tăng cái thứ tư là cái điểm nhấn của nó có tăng hay không nên khi mà nói các bạn có mua được hay không hay là tham gia hay không thì thực sự anh cô nói đấy nó thực sự nó hơi hơi hơi hơi không biết nó, nó hơi gì nữa nhưng thực sự là nó nó mang tính nhất là nó giết chúng ta nhiều hơn à, nó diễn ra nên anh chị em sẽ thấy là như cái kênh của Dũng thì nó số lượng người nó không đông bằng những cái công kênh chuyên phí mạng à, các bạn nhé các kênh chuyên phí mạng thì nó sẽ nhanh hơn nhiều người thích hơn nhưng tất cả anh chị em sẽ hỏi là nếu chúng ta làm mãi cái điều đó vấn đề chúng ta đang làm mãi cái điều đó chúng ta có thành công không tại sao chúng ta đang làm việc đang làm vấn đề chúng ta đang làm mãi cái việc đó chúng ta thành công hay không chúng ta không thành công đúng không thế tại sao này tại sao này tại sao tất cả những cổ phiếu mà dũng chia sẻ thì đến khoảng độ ở đây một cái phiên như đấy có khoảng ba nghìn người ở ờ, năm người chỉ có khoảng độ một vài chục người mua được cổ phiếu thôi cùng là cổ phiếu này cùng cổ phiếu HPC à, HPN ở Hòa Phát thì khi mà chia sẻ cái điểm mua là 24 25 gì đó thì chỉ có khoảng độ 25 30 người mua thôi để đa phần là những người mà đã theo học dũng nhưng phần lớn mọi người cũng mua cũng trải nghiệm như thế thì không dám mua bởi vì sao như thế cái khi mà cổ phiếu nó lên đến bốn mươi mấy rồi chúng bán ra thì mọi người bảo ôi ông này ông bán ra sớm quá bởi vì họ không hiểu là tôi đã mua từ giá 25 rồi và đến bây giờ là đến lúc mà chúng ta phải nghỉ và chúng ta có thể chuyển sang thế tại sao không đầu tư dài hạn bởi vì thời điểm đó tôi chỉ ờ, cần như thế thôi còn sau nó tái tích lũy tôi lại mua lại tôi có những cổ phiếu tốt hơn để mua nên nên mới biết rằng tại sao những cái gì ạ cái chương trình của Dũng nếu anh chị em là áp dụng được thì không phải nó lãi 100 phần trăm không phải lãi 200 phần trăm mà thậm chí là lãi nhiều trăm phần trăm và thậm chí có rất nhiều người mà khi mà học Dũng của Dũng thì lợi nhuận còn gấp nhiều lần Dũng ấy chẳng hạn đấy Dũng có thể 100 200 trăm thì họ lãi nghìn phần trăm bởi vì gì ạ à, họ có gì ạ nhanh nhạy hơn họ tức là mỗi một khi mà chúng ta học thì chúng ta có tư duy gốc anh chị em có tư duy gốc còn anh chị em khi mà anh chị em thấy nó phù hợp với tính cách anh chị em có thể nhìn nhận thì anh chị em thấy nó có thể có một cái lợi nhuận rất là cao đấy thế nên cái lợi nhuận nó sẽ đi đôi với rủi ro nhưng cái việc mà rủi ro ở đây nó lại rủi ro ở mức thấp bởi vì những cái cổ phiếu khi mà chúng ta mua nó bao giờ có nền tảng rất là chắc trước khi lên thế thì chúng ta sẽ anh một số cái chủ cổ phiếu như này chẳng hạn các bạn nhìn thấy hòa phát ở đây chẳng hạn thế đây là cổ phiếu này dũng cũng nói khá nhiều rồi nhưng thực ra thanh khoản như này thì dũng thấy rằng nó rất khó để nhìn cái cái cái thanh khoản này nó chính xác không nhưng với cái khối lượng thanh khoản như này là thấp chẳng hạn thế khối lượng thanh khoản khi mà thanh khoản giá lên mà thanh khoản thấp thì nó chưa nói được gì cả nếu mà giá lên mà thanh khoản cao thì đây nó sẽ chuẩn bị có một đợt nổ và chúng ta thấy là nếu chúng ta mua ở đây thì cái để cái nổ lên chúng ta thấy là nó quá tuyệt vời đúng không đây là trường hợp tích cực à, chỉ lúc đấy chúng ta thấy là những cái điểm mua như này là điểm mua rất là giá trị trong trường hợp nó xấu một chút anh chị em trong trường xấu nhất à, đây chúng gọi là trường xấu trường này rất là hiếm xảy ra nó xuống rồi. thì khi nó xuống đây thì chúng ta thấy là nó tích lũy lại thì tích lũy lại thì những cái đợt tăng như này thì đây là có bao nhiêu tiền mua vào à, cùng một cái kịch bản nhưng rõ ràng là chúng ta có thể bị cắt lót à, cắt lót một cách nhanh chóng có thể có thể tham gia tái mua lại rất là nhanh nên vấn đề ở đây là chúng ta cần phải gì ạ cần phải hiểu anh chị em phải hiểu chứ không phải là một cổ phiếu hôm trước cũng bảo anh chị em mua hôm sau để bán hôm sau để bảo mua nữa thế cho có lẽ chúng ta không phải ông này hôm trước bảo là không nên lướt sóng đúng không thế hiểu không không lướt sóng hôm nay bảo lướt sóng thế là anh chị em thấy cái cái điều đó nhìn khi mà chúng ta nhìn một cái con voi và nhìn thấy nó bị sai không, không nhìn được bao trùm sai thì anh chị em thấy là có lẽ là học cái phương pháp này của DVD nó khó lắm khó lắm bởi vì chúng ta không nắm được phương pháp thế rồi thế thì dũng phải khẳng định cái phương pháp này này phương pháp này là số 1 trên thế giới nha số 1 trên thế giới chứ không phải là số 1 ở Việt Nam số 1 trên thế giới tại vì tất cả những thiên tài trên thế giới tất cả những người giỏi nhất trên thế giới à, cá nhân nhá không phải là là trước đây dũng phải nói cá nhân tổ chức thì họ đều áp dụng cái này từ từ Liam đúng không từ um, Quick Off từ David Zen từ uh, William từ Mac Mini uh, từ tất cả những thiên tài bạn nhìn cả cái gì ạ cả một cái um, hệ thống đầu tư các bạn nhìn thấy toàn bộ phù thủy chứng khoán tất cả những phù thủy chứng khoán nó phỏng vấn như là tư cá nhân thì toàn bao giờ cũng áp dụng về gì ạ chiến lược giá khối lượng nên chiến lược khối lượng anh chúng bảo biết ra à. sau khi bạn nắm rõ được chiến lược khối lượng giáo lượng thì bắt đầu phát triển thành những hệ thống đầu tư khác nhưng bạn biết là O'Neill phát triển được chiến lược gì ạ à? chiến lược về VSA thì ông phát triển về Castellim ờ, Mark Mini cũng nắm được ờ, chiến lược VSA thì phát triển thành hệ thống của ông đó là hệ thống um, Dũng không nhớ cái tên của nó nhưng có một cái hệ thống ông đặt cho tên nó và Dũng cũng nắm được chiến lược đó Dũng phát triển thành DVD tất cả những điều đó nếu anh chị em nhìn thấy là cái gốc thì nó có giống nhau nhưng khi mà phát triển thì nó sẽ phù hợp với tính cách của con người khác nhau nó phù hợp có ông thích đầu tư ngắn có ông nên dài có ông thích đầu tư vậy là gì ạ đầu tư kiểu như là dài hạn nhưng dũng thì dũng không đầu tư dài hạn và dũng phản đối đầu tư dài hạn đúng không p ờ, đấy chiến lược của ông ờ, đây à đấy thế thì cái chiến lược này thì ông cũng nói một số các đặc điểm Đấy, chúng ta thấy không ạ tất cả những chiến lược những đặc điểm như vậy thì Dũng biết rằng là có rất nhiều anh chị em biết biết rất kỹ cái này nhưng có thể là về cơ bản thì Dũng cũng uh, có đọc nhưng Dũng không, không nhớ à, không nhớ lắm thì về cơ bản thì về bản chất thì Dũng nói rất là, là sâu nhưng có thể có một số các ngôn từ Dũng không nắm được kỹ thì cái việc đấy là việc bình thường mỗi người người ta thấy mạnh quan trọng là gì ạ chúng ta có một cái gì ạ có một cái cái kỹ năng cái tư duy để chúng ta nhận định bây giờ thế thì có một cái cái cái mà dũng muốn chia sẻ nha nếu anh chị em muốn trở thành thiên tài chứng khoán dũng gọi là thiên tài chứng khoán hoặc là một những nhà đầu tư gọi là nhà chuyên nghiệp thì phải học cái phương pháp này học anh chị em học đơn giản thôi anh chị em có thể đọc của uh, Mac Mini học cách đơn giản nhất đọc của William Neal kết hợp O'Neill Mac Mini học VSA trên mạng rất nhiều đọc sách của uh, ông Soros đọc sách của Lee Mo tất cả những sách đấy anh chị em đọc sau đó tổng hợp lại cho mình học nhanh nhất và anh chị em có thể nhìn thấy nữa là cái điểm chung nữa là anh chị em đọc những cuốn sách uh, nhà đầu tư thành công à, cuốn sách nhà đầu tư thành công nó viết khoảng 5 thiên tài chứng khoán 56 thiên tài hoặc là những cuốn sách phù thủy săn chứng khoán nó cũng viết khoảng rất nhiều thiên tài thì khi đó bạn nhìn thấy các thiên tài họ làm mọi thứ giống nhau khi họ làm giống nhau thì bắt đầu bạn biết bạn biết này sau đó bạn hiểu bạn hiểu sau đó thì bạn ờ, đầu tư một khoản 100 triệu 200 triệu ra để chúng ta bạn làm làm thì nó sẽ có đúng có sai thì đúng sai nó không quan trọng nhá đúng sai không quan trọng đúng thì bạn tại sao nó lại đúng sai thì bạn cũng tại sao nó sai và hai cái đấy bạn học được bài học và mỗi một lần đấy bạn cai gen tức là rút ra bài học rút ra kinh nghiệm thì nó gì ạ à, nó sẽ rất là nhanh đúng không rất là nhanh và dần dần bạn cũng sẽ mất một thời gian để bạn thành công nhưng có một cách thứ hai nữa là bạn đi tìm follow tất cả những người mà thành công áp dụng chiến lược này thành công nhất có thể bạn áp dụng trên thế giới sau đó bạn đi tìm một người thầy đấy nhưng người thầy nào đó các bạn đừng có tin bất cứ ai người thầy nào cả kể cả dũng nha kể cả dũng bạn đừng có tin bạn chỉ khi nào bạn tin bạn đo lường được bạn đo lường được trong khoảng thời gian bạn đo lường được khi mà xu hướng thị trường đi lên đó, lên thì ai phải đúng đo lường cái đấy nó khó lắm đúng không bạn phải đo lường lúc người ta nói ở đáy ở đâu đo lường lúc ở đỉnh ở đâu đo lường đi lên thì họ có mua siêu cổ phiếu không lúc ở sideways họ có nắm được tôi cổ phiếu phải đo lường được còn bây giờ ai chẳng chẳng nói được đấy cái đo lường ở đây để thứ nhất là vì sao bạn phải đo lường bởi vì thứ nhất là bạn đi học quá nhiều hệ thống có nhiều người học đến năm hệ thống rồi nhưng học sau đi khi mà theo dõi như học nhiều chưa học nhiều, nhiều rồi thì bây giờ muốn gì ạ muốn học của dũng hay là học để cho nó có nhiều kinh nghiệm thực tế là này học của dũng xong các bạn cũng thất bại là chuyện bình thường à, chất lại anh chuyện bình thường bạn muốn tại sao lại thất bại không hello nếu học dụng dụng xong lại thất bại chuyện bình thường anh chị em muốn không biết vì sao ạ comment cái hello comment cái cũng hãy kể cho các bạn biết cái điều đó bởi vì như này hôm trước các bạn đã thấy là tất cả con người chúng ta thường người ta muốn là ăn một cái món gì đó để chúng ta khỏe mạnh có thể có người dùng đông trùng hòa thảo để khỏe mạnh có người để dùng nấm linh chi để khỏe mạnh có người thì phải dùng mỗi loại nọ loại kia sâm nọ sân kia để khỏe mạnh nhưng thực ra những cái khỏe mạnh đấy chúng ta đang nhìn thấy gốc ngọn không phải nhìn gốc bình thường muốn khỏe mạnh thì trước hết là chúng ta cần phải gì ạ cần phải dừng những cái chất độc hại vào cơ thể chúng ta đúng không dừng cái chất độc hại vào cơ thể chúng ta tất cả những chất độc hại chúng ta nó vào chúng phải dừng hết như chúng ta hút thuốc lá đúng không chúng ta phải dừng chúng ta uống cà phê mà có nhiều đường chúng phải dừng chúng ta gì ạ à, ăn những cái đường rán xào chiên xào chúng phải dừng phải giảm bớt đi ạ đúng không chúng ta uống rượu chúng phải dừng đấy là chúng ta gọi là dừng hay là chúng ta bị chết chết chết chết chúng phải dừng bởi vì những cái đấy là chất độc hại thì trong đầu tư chứng khoán là tất cả mang lại lợi nhuận cho ta tất cả những cái gì mà nó làm cho chúng ta tâm lý bị rối loạn tất cả những cái gì mà làm cho nó mệt mỏi tất cả cái gì mà nó chưa có kết quả chúng phải dừng nó à đúng không bởi vì nó chưa có kết quả thì cho dừng nó à đúng không sau khi dừng thì thanh lọc cái gì dùng được cái gì không dùng được phải thanh lọc xem cái rủi ro được được thì bắt buộc chúng ta ăn uống chỉ cho phải thanh lọc đã thanh lọc mới chúng mới nạp được kiến thức mới lúc đấy chứ phải là là rỗng là rỗng các anh chị em nào học mà dũng chưa có hiệu quả thì đấy là chúng ta gì ạ học xong thì chúng ta lại học quá nhiều chiến lược chiến lược pháp nên một vài bạn sau khi mà học kiếm được rất nhiều lợi nhuận sau đó thì lại nghe ông A B C lại chuyển sang cái thì lợi nhuận nó đi đi, đi mất thì bảo hỏi tại sao lại như vậy em học thầy nhưng không, không hiểu sao lại lợi như thế hỏi là chắc chắn là bạn đi học theo phương pháp khác thì Dũng biết ngay thì đọc cái biết chứ nắm cái biết ngay bởi vì Dũng nắm được nhu cầu của họ mà nên thực ra cái đấy là rất giả thế thì trước khi mà chúng ta sẽ nói về thị trường thêm một chút nữa để chúng ta kết thúc uh, cái buổi trưa hôm nay thì các bạn thấy rằng đây là một cái cổ phiếu Dũng phân tích ở cổ phiếu thứ hai các bạn có thể nhìn thấy đây là những cổ phiếu như này hôm trước Dũng có nói ờ, đây là cái điểm mà mua à, nhưng đây nó bị sai à, nó bị, bị bị thiếu nên thực ra cái biểu đồ của Dũng hôm nay nó nó không rõ ràng lắm nên không thể chia sẻ hết cho anh chị em được những cái cổ phiếu như Techcombank chẳng hạn nó tích lũy khá tốt Đấy, đây là những cổ phiếu tích lũy khá tốt và có thể nếu tích lũy xong nó trở thành những cái cổ phiếu chạy tiếp chúng ta có điểm mua rồi nó để chạy tiếp và thế hoặc những cổ phiếu như là tiên phong banh chẳng hạn thế hôm trước nó tăng rất mạnh cho nó rút bỏ đấy ạ rút bỏ rút bỏ xong mà nếu trong hợp nó tới đây nó quay trở lại thì cái cổ phiếu này rất là mạnh các bạn biết thì sao không ạ nó đã rút bỏ hết các nhà đầu tư yếu vía rồi thanh lọc hết rồi thì khi nó quay trở lại đấy, các bạn đầu tư thấy ông Mark Mini ông nói phải không phần lớn các nhà đầu tư khốn khổ đấy, nó giống nói với chúng ta đấy nhà đầu tư khốn khổ những người mà đã bán hết cổ phiếu rồi thì sau đó nó lên nó tăng thì chúng ta trở thành hít khói và khi nó lên đến đỉnh với đó anh chị em lấy mua vào lên đến đỉnh mua mua mua và sau đó nó rơi xuống anh chị em lại những nạn nhân nạn nhân mà chúng ta lại đòi đổ lỗi cho số phận thực ra chẳng có số phận gì đâu ạ không có số phận gì cả cái quan trọng là gì ạ chúng ta chả muốn lười lao động muốn lười suy nghĩ muốn gì ạ muốn tất cả nhưng muốn có, có tiền những cái điều đó không bao giờ xuất hiện chúng ta làm gì ra chơi một con lô con đề chúng ta phải tính toán chứ về đầu tư chứng khoán mà không muốn tính toán mà cũng muốn muốn muốn nghe một cái ông trên mạng kể cả Dũng này nói với chúng ta mua ngày mai cho Dũng cho các bạn mua cổ phiếu các bạn cũng không mua được bởi vì thứ nhất là dù mua sau đó nó bị rũ bỏ anh chị em lại bán bán sau nó hôm sau lên anh chị em không dám mua lại đúng không đấy thế thì rõ ràng là anh chị em phải nhớ thế thì um, một số anh chị em không biết là giờ tại vì dũng cũng thấy là khá nhiều anh chị em nhắn tin cho dũng về khóa học nhưng có thể một số anh chị em chưa nhận được thông tin thì các bạn có thể uh, lấy cái đường link bên dưới của cái các bạn hỗ trợ thì có thể để đăng ký thì trong tối hôm nay nếu mà cái số lượng uh, cho phép thì các bạn có thể đăng ký thì dũng cho học một khóa hôm nay là khóa À, các bạn nếu các bạn mà mà muốn học uh, dự tính thì có thể đăng ký thêm nhưng tuy nhiên thì số lượng nó có hạn nên dũng cũng không không kiểm không uh, biết là kiểm soát là số lượng bao nhiêu nhưng nó là rất có có hạn nên cái buổi đầu tiên có thể các bạn có thể tự, tự học được nhưng có một cái tháng tới này cái tháng này này là có một cái chương trình VSA và VSA là 6 tháng Dũng mới dạy và VSA là cái chương trình mà ở Việt Nam Dũng phải nói Việt Nam là Dũng những người đầu gần như những người đầu tiên chia sẻ cái hệ thống này và với cái việc mà hơn 10 năm kinh nghiệm áp dụng thất bại rất là nhiều à, các bạn phải nói là lúc áp dụng VSA thất bại rất nhiều sau đó rất là nhiều nhưng quan trọng là những cái đấy Dũng muốn chuyển hóa được của Việt Nam tại vì khi mình không hiểu bản chất của nó mình áp dụng nó bị sai chúng ta VSA sai thế mới ông bảo là ở nước ngoài nó không phù hợp Việt Nam vì chúng ta lại cái đầu của chúng ta nó nó nó tư duy nó bị sai nên chúng ta cứ áp dụng mà nó bị sai nhưng thực tế nó không phải đâu ạ nên rõ ràng là hôm trước chị Lan thì áp dụng ở Mỹ chị học phổ Dũng này áp dụng ở Mỹ rất thành công có một số thì chị ờ, bạn ở Australia bạn áp dụng rất thành công có một số bạn ở um, Anh cũng áp dụng rất thành công chứ thì ở ờ, Việt Nam thì cũng đã bao nhiêu người thành công rồi nhà bao nhiêu người thành công rồi nên anh chị em thấy rằng là đấy là do chúng ta biện hộ thôi tất cả sự biện hộ là cái nguy hiểm nhất thế thì có một cái này anh chị em nếu học VNA thì tốt nhất là học VNA vô địch bởi vì học vô địch VSA dạ. nó là cái nó là cái cái gốc thôi còn vô địch nó là kỹ nó là kỹ năng nó là chiến lược nó giống như chúng ta có cái gốc về về về, về quảng cáo vào Facebook ai cũng biết là Facebook là phải quảng cáo nọ quảng cáo kia là những cái gốc đấy mà không có chiến lược đi tiền như nào đúng không đi tiền như nào đầu tư lướt sóng ra sao đầu tư trung hạn dài hạn ra sao đầu tư ở đứng ở ngoài như nào làm sao xác định đáy làm sao đỉnh à, đi số vốn bao nhiêu đúng không số vốn bao nhiêu cổ phiếu bao nhiêu thì nó cần phải nó là nó là, là chiến lược nó không phải là cái phần gốc kia nhưng tất cả Dũng phải tin rằng 99 phần trăm chúng ta đi học đi học các nơi khác lớn chúng ta chỉ học về gì ạ học về mỗi là mua cái nọ mua kia nhưng không nói không có về chiến lược nên cái vô địch này cũng sẽ dạy cho chúng ta chiến lược đi tiền như nào đứng ngoài ra sao mua tỷ lệ bao nhiêu tất cả những điều đó thì để cho anh chị em biết rằng là đấy, nắm được cái chương trình này còn một cái phần nữa anh chị em sẽ biết rằng là bình thường anh chị em vào một group nào đó anh chị em phải mất 4 năm triệu nha 4 năm triệu 4 năm triệu một group nhưng khi mà chúng ta đầu tư theo phương pháp của Dũng á thì mỗi một tháng Dũng có một cái khóa vô địch cái khóa vô địch đấy nó sẽ khoảng 6 đến 7 buổi những cái 6 buổi đấy thì thực tế nó là phân tích cổ phiếu để phân tích cổ phiếu hiện tại này để chúng ta mua còn về lý thuyết thì đã được học về video trước rồi anh chị em đã đăng ký từ những hôm trước là đã có video để học không biết anh chị em nào đã có chưa có video học thì có thể nhắn tin cho Dũng tức là khi anh chị em đã đăng ký thì có rất nhiều video về lý thuyết để học rồi tức là toàn video lý thuyết anh chị em sau đó những cái buổi như tối hôm nay nhỉ Dũng sẽ dạy là dạy anh chị em nó có cổ phiếu nào ứng dụng ra sao thôi đấy là cái thực hành còn nếu mà lúc đấy dạy lý thuyết thì chúng ta sẽ là những con ngỗng và ờ, những con ngỗng chả biết gì đâu những con vịt không biết gì đâu bởi vì lúc đó chúng ta ở cấp độ biết và hiểu thôi còn làm chúng ta chẳng làm được nên dẫn đến là chúng ta lại tiếp tục thất bại thất bại này bảo là cái ông Dũng DVD ông nói rất là hay đấy nhưng thực tế là ứng dụng nó không ra gì cả thế đấy là lý do vì sao chúng ta cần phải, biết kiến thức thì còn buổi hôm những cái này là nó thực hành chính đấy là lý do Dũng chia sẻ một chút để anh chị em nói còn thị trường lúc này thì anh chị em lưu ý cho Dũng này thị trường nhá thị trường thì về cơ bản thì tất cả những cổ phiếu mà nó đang tích lũy khá tốt chẳng hạn như kể cả Likuzi chẳng anh chị em để ý một chút Likuzi hôm nay cũng bắt đầu đấy, Likuzi chẳng thế thế thì khi một glycogen nó rũ này glycogen đấy chúng ta nhìn thấy một chút này tất cả những cái quá trình nó liền nó rũ này nó lên đỉnh này à, nó lên đỉnh này nó giống như là lên đỉnh nó rũ à, rũ đây là một cái điểm nhấn này vượt qua đỉnh nó rũ rũ xong rũ xong mà nó tăng thì chúng ta lại ăn lại kiếm được thế tại sao sao mua ở đây đấy. chúng ta thực ra chúng ta có nhịp mua ở đây sau đó thì một số anh chị em có nhịp mua ở đây nhưng nhịp mua ở đây thì dũng thường dũng mua bởi vì cái nền này nó ngắn quá ngắn quá cứ bỏ qua lại rét lại nếu mà tới đây nó tăng thì mua vào mua xong nếu nó bị lỗ thì nó để gãy cái này rất khó bởi vì đây nó có điểm nhấn rồi phía trên này là hỗ trợ ờ, nó kháng cự nó vượt kháng cự thì đây là hỗ trợ hỗ trợ gần nhất là ở đây hỗ trợ gần nữa nữa ở đây thế thì nó có ba cái vùng hỗ trợ hỗ trợ là tại hiện đại đó hỗ trợ thứ hai là cái hỗ trợ này hỗ trợ thứ ba là hỗ trợ này hỗ trợ thứ tư là này tức là nếu chúng ta mua khi nó vượt qua đỉnh thì chúng ta có quá nhiều cái vùng hỗ trợ và chính cái hỗ trợ đấy mới là hỗ trợ đỉnh cao anh chị em đã hiểu điều này chưa thế hôm nay dũng chỉ bật mí cho anh chị em Đấy, chúng ta phải phân tích hỗ trợ nó như thế thì mới là hỗ trợ nhưng phân tích cứ nhìn ở phía trên kháng cự hỗ trợ mà cứ tung chung thì là đầu tư nó mang tính chất là gọi là cưỡi ngựa xem hoa đấy nên học thì hãy học xem một mẫu hình ấy. anh chị em nào học thì đừng có học nhanh đấy, anh chị em nào đã học về xu hướng dòng tiền thì học một mẫu hình thôi mẫu hình số 1 thôi cứ xem đi xem lại rồi xem đến 50 lần được không sao rồi, học rõ bản chất của nó hiểu rõ được một bản chất của một cổ phiếu thì hiểu rõ được hết nha chỉ cần một rõ bản chất thôi thì đấy là lý do vì sao đừng có học theo kiểu như là cưỡi ngựa xem hoa đúng không học đúng một mô hình thôi hiểu rõ bản chất hiểu rõ bản chất là ok hiểu rõ nguyên lý là ok chứ còn bây giờ học theo kiểu như là cái gì em em anh chị em muốn định giá không? tất cả cổ phiếu định giá hay phân tích báo cáo tài chính trong vòng 5 phút là chúng ta phân tích được Đấy. Dũng có cái chương trình vô địch 5 phút là anh chị em phân tích được cổ phiếu nó biết nó tốt hay xấu nhưng anh chị em đọc báo cáo tài chính phải phân tích tới hàng, bao nhiêu hàng giờ vẫn bị sai như thường thế có cách nào để phân tích được nên anh chị em thấy là Dũng ít khi phân tích báo cáo tài chính nhưng thực tế cái phương pháp mà Dũng chia sẻ nó lại cực kỳ nhanh ok thì ờ, hôm nay thì cũng ờ, xin cảm ơn tất cả anh chị em hôm nay là cũng là đến giờ ăn trưa rồi mà vẫn còn hơn 400 người anh chị em đây 450 người 160 người ở đây thì thực sự là rất là là, là cảm ơn biết ơn tất cả anh chị em đã ngồi ở đây tham gia cái chương trình buổi trưa của Dũng một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em chúc anh chị em ăn trưa ngon miệng và hẹn gặp lại anh chị em vào tối nay tối nay thì có chương trình đó là đầu tư nhiều nhà vô địch và nếu có thời gian thì Dũng trước 8 giờ khoảng mấy rưỡi Dũng sẽ làm một chia sẻ để về thị trường buổi tối tức là thị trường kết thúc cuối tuần nó có cái gì và để chúng ta tiếp tục được xem à, xin cảm ơn xin cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào những cái buổi tiếp theo và chúc anh chị em ăn cơm ngon miệng xin cảm ơn bye bye goodbye goodbye see you again